Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội gọi việc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa là quyền lợi hợp pháp. Vào nửa đêm ngày 26 tháng 8, trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng tải nội dung được cho là lập trường của cơ quan ngoại giao này về các phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong chuyến thăm vừa diễn ra của bà đến Việt Nam – Phía sứ quán Trung Quốc cho rằng bà Kamala Harris đã công kích nước họ và cáo buộc mục đích chuyến thăm của bà Harris tới Việt Nam là nhằm thách thức và gây sức ép với Trung Quốc và chia rẽ Trung Quốc với các nước xung quanh. Điều đáng chú ý trong tuyên bố này là phía sứ quán Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông hay Nam Hải theo cách gọi của nước này và gọi hành vi chiếm đóng các thực thể ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là quyền lợi hợp pháp. Sứ quán Trung Quốc cũng đổ cho Mỹ là kẻ thúc đẩy quân sự hóa tại Biển Đông, trong khi trên thực tế chính Trung Quốc mới là nước đã bồi lấp các đá thành đảo nhân tạo ở Trường Sa và xây dựng các căn cứ quân sự ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi họ chiếm đóng. Trong bài đăng của mình, Sứ quán Trung Quốc cũng nhắc lại những tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và quy kết việc Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam trong thời điểm hỗn loạn ở Afghanistan là để đánh thức ký ức về sự kiện Sài Gòn sụp đổ. Ở cuối bài đăng, Sứ quán Trung Quốc khuyến cáo Hoa Kỳ không được coi nhẹ ý thức và năng lực của nước này trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và khẳng định các nước trong khu vực sẽ không nghe theo Mỹ để chống lại Trung Quốc. Bài đăng trên của Đại sứ quán Trung Quốc đã thu hút lượng lớn tương tác của người dùng mạng xã hội ở Việt Nam. Trong số hàng ngàn bình luận, hầu hết đều bày tỏ sự phản đối và chế giễu lập luận của phía Trung Quốc. Trong đó có người còn thách thức sứ quán Trung Quốc là một cuộc thăm dò dư luận để xem người Việt tin Hoa Kỳ hay Trung Quốc hơn. Việc các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Việt Nam có những phát ngôn đả kích Hoa Kỳ không phải chuyện mới. Trong cuộc thảo luận về nỗ lực tạo nên ảnh hưởng truyền thông Việt Nam của Trung Quốc diễn ra hôm 23 tháng 7 Ông Lương Nguyễn An Điền từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á phát biểu rằng hai cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Việt Nam là Đại sứ quán ở Hà Nội và Lãnh sứ quán ở thành phố Hồ Chí Minh đều rất tích cực tuyên truyền các luận điệu chống Mỹ. Ở tầm quốc tế, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc cũng rất tích cực phân tán các nội dung đả kích Hoa Kỳ. Các chuyên gia quan hệ quốc tế gọi đây là chính sách ngoại giao chiến lang. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã nhiều lần lặp lại quan điểm của phía Mỹ về các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông và gọi đó là sự bắt nạt. Bà Kamala Harris cũng kêu gọi Việt Nam cùng với Hoa Kỳ gây sức ép đối với Trung Quốc để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông. Trước giờ tiếp nhận nhân vật số 2 trong chính quyền Mỹ, Thủ tướng Việt Nam đã có một buổi làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội phải chăng đó là những dấu hiệu cho thấy một số giới hạn trong bang giao Việt-Mỹ và phản ánh thế khó xử của Hà Nội trên bàn cờ ngoại giao? Trả lời trang mạng nghiên cứu quốc tế.org hôm 23 tháng 8 năm 2021, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Yusuf Isaac Institute tại Singapore lưu ý bang giao Việt-Mỹ chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay – và bên cạnh những lợi ích về kinh tế, về an ninh quốc phòng và chiến lược ngày càng thu hút chú ý của đôi bên, vẫn theo ông Lê Hồng Hiệp, việc chính có cùng những lợi ích về chiến lược, đặc biệt là trên Biển Đông, đang thúc đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn. Hà Nội và Washington đã bình thường hóa quan hệ từ năm 1995. Mỹ là đối tác thương mại quan trọng thứ nhì của Việt Nam sau Trung Quốc – từ năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho phép xuất khẩu một số trang thiết bị quân sự sang Việt Nam và cũng từ 2018 hàng năm, lãnh đạo Lầu Năm Góc vẫn dành thời gian đến Hà Nội. Trong bối cảnh tình hình tại Biển Đông đã nóng lên, Việt Nam tỏ ra tâm đầu ý hợp với Mỹ về chiến lược an ninh biển. Dù vậy về mặt chính thức, đến nay Việt Nam vẫn xem Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại và tránh né cụm từ đối tác chiến lược khi nói về quan hệ với Mỹ. Thái độ thận trọng đó phần nào cho thấy Hà Nội không được thoải mái giữa một nước cựu thù là Hoa Kỳ và một nước láng giềng quá lớn là Trung Quốc. Trong bài viết trên báo The Diplomat hôm 21 tháng 8 năm 2021, Alexander L. Furing thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inus, Hawaii, nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Việt là một trong những mối bang giao tế nhị nhất và tinh tế nhất chẳng những do quá khứ lịch sử mà còn chủ yếu là vì yếu tố Trung Quốc. Điều này đã được chứng minh qua nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1978, Tổng thống Jimmy Carter từng muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam nhưng đã không đạt đến đích vì tránh làm phật lòng Trung Quốc. Năm 2010, lần đầu tiên Ngoại trưởng Hillary Clinton đề nghị nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên thành mối đối tác chiến lược, nhưng rồi cũng là yếu tố Trung Quốc – khiến đôi bên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Từ đó tới nay, tình hình ở Biển Đông đã bị khuấy động. Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng biến vùng biển này thành ao nhà, trà đạp chủ quyền của Việt Nam và nhiều nước liên quan. Ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Biden khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia mà Nhà Trắng muốn tập trung nỗ lực đẩy mạnh quan hệ đối tác, thúc đẩy một số mục tiêu chung – Vậy còn trở ngại nào nữa hay không để hai nước cựu thù xem nhau là đối tác chiến lược? Chuyên gia Alexander L. Furing hy vọng là không vì theo ông, mối liên minh chiến lược sẽ là hồi kết hiển nhiên vào lúc Việt Nam và Hoa Kỳ có cùng quan điểm trên khá nhiều chủ đề, từ việc duy trì tự do hàng hải dựa trên luật quốc tế đến việc giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc của các dây chuyền sản xuất trên thế giới. Chuyên gia Lê Hồng Hiệp cũng cho rằng Việt Nam và Mỹ mà thiết lập quan hệ chiến lược là điều hết sức bình thường như Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Đối tác chiến lược sẽ là một cơ sở cho mọi hoạt động hợp tác song phương, đồng thời thể hiện sự coi trọng mà hai nước dành cho nhau, đồng thời bao hàm ý nghĩa là Việt Nam luôn bảo vệ và đề cao sự tự chủ chiến lược của mình, không chấp nhận sức ép, can thiệp của các nước khác Bất luận đó là ai khi mà điều đó đi ngược lại lợi ích quốc gia của Việt Nam. Vấn đề còn lại là Trung Quốc chấp nhận để Việt Nam liên kết với một siêu cường khác tới mức độ nào. Lịch sử trong thế kỷ 20 đã nhiều lần cho thấy Bắc Kinh khó chấp nhận để Việt Nam có một điểm tựa mạnh mẽ, bất luận đó là Liên Xô hay Mỹ. Nhìn xa hơn nữa, có thể không là riêng gì với Việt Nam, Trung Quốc đã tìm cách ly gián các đồng minh của Hoa Kỳ, trong khu vực Đông Nam Á, chọc gậy bánh xe vào chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington, như ghi nhận của nhà nghiên cứu Khang Vũ, Đại học Boston, Hoa Kỳ trên báo The Diplomat ngày 25 tháng 8 năm 2021.